rồi xin chào các bạn đã lâu rồi không gặp các bạn nha các bạn tại vì mình à, đi đồng rồi mình à, làm ruộng cho nên là à, không ra clip điều điều cho các bạn biết rồi à, xe của mình á bữa nay là mình nói về vấn đề chiếc xe đi ha về chiếc xe con ngựa chiến mã của mình nè à, bây giờ mình sẽ đại tu ngày mai bắt đầu mình sẽ đại tu cái cho chiến mã của mình nha các bạn thì ờ, sau khi 14 năm mình sử dụng rồi đó 14 năm sử dụng rồi mình có gắn camera để mình ghi cái ờ, cái hành trình mình quay lại để mình làm trên cái kênh ờ, phong long vlog đó mà Đấy. <laughs> rồi mai mình sẽ đại tu đại tu về mình sẽ trả trả zin trả zin về xe rồi thứ nhất là về bửng trái đào rồi à, mình sẽ đi vỏ không ruột tại vì mình không cải zin được tại vì zin à, uh, hay zin theo kinh nghiệm của mình đó là chỉ zin về một số chi tiết thôi còn mà zin về uh, đúng của một chiếc rim á thì không đúng được nha bạn tại vì mình phải đi vỏ không ruột để mình đi đồng mình giữa đồng giữa ruộng lại bãi bánh xe thì uh, sẽ không có ai cứu mình đó giờ mình thay thay luôn cái uh, chả nó về là đầu bò của tem lửa Đấy. đầu bò của rim rim thái lan đó nó kêu bằng tem lửa đó chả nó về rồi bò chậm lửa nè rồi mình chả nó về bình xăng con bình xăng con của ờ, em lửa luôn rồi mình chả về thì zin hết à, mấy cái này mình cứ thay mình sẽ mình dọn mới đi chứ mình không nói zin đâu mà dọn mới đi à, mình thay nóc ốc mình ram lại mình ram vừa vừa thôi đừng ram quá ram giá khoảng chừng 500 ngàn thôi chứ đừng có ram giá cao cho nó đẹp Đấy. sơn lại à, màu xanh này mình sẽ sơn là màu xanh khác chữ này nó bị bay rồi mình mua chữ mới tem này mình mua lại thì à, mình thay luôn à, gác chân gác chân à, gác chân súp be cái chân này giúp chân súp be với à, gấp súp be cặt te súp be mình sẽ đi về mình sẽ đi về là là là, là, là tem lửa mà cái cây phục này á, thì mình giữ lại tại nó còn xài được à, mình giữ lại đi chứ không có còn gì hết sơn lại rồi cái đuôi cá ở trong thì mình phải à, phải tháo ra kiểm tra đắp lại sơn lại cái <coughs> tiếp rồi cái à, tiếp là ừ, bô mình đi xe bi về bô 2543 Đấy, rồi chữ này mình thay, thay thế lại rồi giờ tiếp tục mình sẽ cho bạn xem cái à, video của mình về cái chiếc xe mình sử dụng 4 5 năm rồi thì mình sẽ đợi tu nó cái này cái này rất quan trọng nha các bạn à, nguyên cái đồ mình đồ mới hết chỉ có cái này cũ thôi nó chóc đường lum hết xin chào các bạn nha sau 15 ngày à, thi thẩm mỹ viện thì vừa mới nhận xe thì mình đã đưa em nó xuống đưa em nó xuống ruộng các bạn có thấy được cái cảnh mình đưa em nó xuống ruộng nè nó mặt mày rồi ha thấy mà ghê luôn đúng không đó, như vậy mình rửa xe xong mình đem đi dán keo sẽ xong anh em đi dán keo thì cái clip à, cái video đầu tiên trước khi đưa em nó đi thẩm mỹ viện cũng có quay các bạn xem Đấy. mình mình thay thế những gì rồi mình làm những gì Đấy. thì mình làm gấp nha gấp bột sên à, rồi à, bẩn bẩn rồi à, bánh xe vỏ xe thì mình đi là à, lớp à, lớp chạy rất là ngon các bạn đã đấy mình dài hết giờ cỡ này nè đấy, dơ cỡ này nè à, tới cái phần này á là đồng hồ đồng hồ uh, super tại vì dọn tới đây là thì cũng phải cố gắng là một cái kiến à, để mình sơn mình à, mình sơn cái màu này nó nó nó hơi à, lạ hơn cái màu nguyên bản cái màu xanh kia cho nên là mình sợ quá nên mình mình gắn hai cái kiến này để cho à, cho đừng có bị à, bảo hành sức khỏe thôi đó. Đấy. về <coughs> Đấy, mình về là mình săn đem lửa luôn mình săn đem lửa lòng lòng đen nha <coughs> Đấy, lòng đen <coughs> đó. bây giờ mình sẽ rửa em nó để cho em nó về về đẹp rồi ngày mơi mình em nói em nói đi ờ, đi ờ, đi ăn kèo để mà còn à, ghê không <laughs> đi động là phải vậy đó bạn có nhiều bạn nhiều anh em mình nói thôi mình mua chiếc khác đi chiếc xe dọn lại thấy đẹp quá mà rồi đi động thấy phí không mình thì không thấy phí đâu bạn tại mình làm để mình kiếm tiền mình ờ, kiếm tiền mình nuôi bản thân mà rồi có nhiều bạn á nói với mình á là à, xe dọn ba lúa dạ, đúng rồi hai lúa thì mình là hai lúa mà mình đâu phải là thành thị đâu mình là hai lúa rồi xe dọn cùi bắp hay gì cậy mình nhận hết á mình nhận hết á mình nhận hết rồi chứ mình không có mình không có nói là gì hết lòng sắt lòng đen nghe bạn về lòng đen luôn về tem lửa rồi à, đấy lóc tem lửa luôn năm nữa mà mình chơi uh, tem uh, tem bảy màu chính xác của nó là tem hồng chơi dạ, tem bảy màu à, đầu lòng lửa bình xăng tên lửa gió nữa luôn chỉ có cái vỏ là cái vỏ với cái mâm hay thôi mầm ba đào tại vì mình đi đồng thì khi mà mình xuống ruộng rồi đó mình chạy cời cời xuống ruộng cán cái đinh cái là coi như là rầu coi như là rầu xác định đẩy xe còn cái rổ này á thì lỗ thái luôn ba trăm mấy chục ngàn bảo em chứ cứng cáp chở đồ rồi bây giờ tới ờ, giây phút rửa xe anh em đó thì ờ, mình ờ, mời các bạn xem tiếp tục nha các bạn máy là tiếng máy ờ, nổ chưa em bạn chạy chưa có chạy chưa có điều máy cho nên nó bị ờ, tắt máy anh ti nó không có chuẩn cho nên là mình bị như ờ, vậy còn này nhớt mà nhớt mà mở bò phải nhớ lúc mà cha giỏ vô này mở bò về là thấy ờ, chuẩn các bạn đẹp trai lại như mới ha Đó. rồi bây giờ mình em đi uh, ờ, keo cái chữ này nãy có màu vàng vàng đây xịt cái nó văng ra mà mình kêu bạn mình làm lại à, xin nhắc lại với các bạn nha là mình xe này mình làm lại để bốn năm bốn năm hoặc 5 năm là mình uh, phải uh, làm lại rim rim thì nó như vậy đó các bạn rim mấy bạn phải làm cái đuôi này nè cái đuôi trong đây nè nó bị mục á sơn chát bột sơn chống xét rồi lại cái bạn à, xài riêng mấy bạn thích riêng á thì bạn phải chịu khó 4 năm hoặc 5 năm là phải phải kiểm tra chứ không phải là như mấy cái à, anh hai lúa như mình sơn này chạy 10 năm chưa hư sao bóng hư bạn sắc mà không hư sao được nếu mà mình mình không thích à, rim á thì sau này hãng Honda họ đã chế ra những cái xe như quay nè đó rồi ờ, cái đâu nó còn nó đâu còn cái cái cái sắt này nữa mà nó là là là là, là cái miếng mũ nhựa rồi các bạn chơi xe bạn biết nó miếng mũ nhựa rồi đó, mình đâu có còn nữa, nữa. rồi à, cảm ơn các bạn đã xem cái ờ, video về chiếc rim rim của bóc của mình á chiếc rim của mình rim của bóc của Simachao các bạn không thích thì các bạn có thể xem vui lòng xem video khác à, chứ đừng có ở đó mà um, tôi đâu có nói gì sai và tôi cũng không có nói gì là xe tôi có thể là đẹp à, tôi không nói nha từ đầu clip tới cuối clip tôi không nói rồi à, tôi không nói đẹp nhất và cũng không nói đẹp sao hết chỉ riêng mình nên tôi thôi làm chơi làm để chơi rồi chia sẻ cho các bạn biết lên youtube để kết bạn giao lưu à, học hỏi kinh nghiệm chứ không phải lên youtube để mà à, chửi nhau để mà làm để mà cho các bạn chửi mình đâu các bạn mình là cũng là lớn tuổi nếu mà các bạn đồng tuổi 9x ờ, á, thì mình cũng lớn tuổi các bạn còn đồng tuổi 8x đó thì mình cũng bằng tuổi các bạn còn còn 7x à, á, thì các bạn là chú bác rồi đó mình thì mình nói chuyện cái lịch sử đàng hoàng chứ không phải là buôn lời miệt thị người ta ừ mày làm xe vậy mà làm xe vậy mình làm để mình chạy mình ngắm mình ngắm thôi chứ các bạn các bạn đâu có chạy đâu mà các bạn lại buôn lời như vậy thế tôi đã đưa cái clip này lên là tôi biết chắc mấy bạn thế nào cũng có nhiều bạn sẽ có nhiều cái bạn nhiều người sẽ nói ờ, ông ơi à, à, không không không không là chửi nhưng mà chửi à, nói gì nè ông ơi ờ, xe ông vậy ông cũng đang đăng lên youtube thì tôi đăng lên youtube tôi chia sẻ với các bạn thôi chứ tôi đăng lên youtube làm gì đâu thì đăng lên kênh của tôi để tôi giữ lại giữ lại những kỷ niệm những hồi ức à, sau bốn năm năm năm sau tôi làm nữa Đấy, màu khác xanh khác hay sao Đấy. kỷ niệm những hồi ức Đó. một chiếc xe mà tự mình bỏ tiền ra để đi làm kiếm tiền để mình làm lại nó nó rất là có ý nghĩa đối với mình không xin tiền cha mẹ không lấy tiền của là vợ chồng tự mình làm bỏ ống tiết kiệm đem ra làm nó thành như vậy rất là mừng rồi chiếc xe này nó có nhiều cái kỷ niệm với mình hơn rồi cảm ơn các bạn đã xem youtube của mình à, chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ nha rồi à, tạm biệt các bạn hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp